Xin chào, ở trong video này là tôi hướng dẫn anh chị em mình cách chúng ta bật tính năng tặng sao ở trên fanpage của mình. Thì đầu tiên là gì? Để chúng ta gì? Bật tính năng tặng sao là khi chúng ta livestream hoặc khi chúng ta làm video và khách hàng thì họ tặng sao chúng ta để chúng ta sẽ nhận được tiền. Thì điều kiện như sau bạn nhé. Điều kiện mới nhất đó là gì? Là người sáng tạo nội dung phải đáp ứng tiêu chuẩn cộng đồng này, tức là không vi phạm cộng đồng của nhé. Tuân thủ chính sách kiếm tiền dành cho đối tác ở của Facebook này có 1.000 người theo dõi trong ít nhất 60 ngày liên tiếp và sống ở quốc gia được hỗ trợ tính năng tạo sao thì Việt Nam chúng ta cũng được hỗ trợ bạn nhé. Và ngoài ra là người sáng tạo phải đủ điều kiện cũng phải đồng ý với điều điều khoản và điều kiện tạo sao là chỉ có thể bấm để xem đây bạn nhé. Đó, thì ta sẽ đọc điều khoản này. Thì ở trong video này là tôi hướng dẫn anh chị em mình chúng ta gì bật tính năng tạo sao ở trên ở ờ, điện thoại bạn nhé. Đó, thì bạn đọc những điều điều khoản giúp tôi nhé. Tôi sẽ kết nối điện thoại của tôi rồi đầu tiên anh chị vào điện thoại của mình này và sau đó anh chị bấm vào fanpage mà được uh, bật tính năng tặng sao nhé thì bấm vào phải facebook của mình này và đây là bấm vào phần uh, fanpage của quản trị nhé sau đó anh chị bấm menu này là chọn phần bảng điều khiển chuyên nghiệp chúng tôi này và anh chị em mình kéo xuống bên dưới bạn xem này kéo xuống bên dưới này ở phần kiếm tiền nhé ở phần công cụ này phần kiếm tiền này bấm kiếm tiền này và ở phần sao bạn nhé ở phần sao này mình bấm thiết lập này rồi bây giờ mình sẽ bấm bắt đầu để thiết lập cái tính năng tặng sao bạn nhé rồi tên pháp lý này nhập tên pháp lý như trên hồ sơ thuế thì anh chị nhập nhé nhập tên pháp lý của mình vào họ tên anh chị vào nhá rồi bấm sau này rồi họ pháp lý đây mình nhập họ mình vào ngày sinh à, anh chị sinh ngày nào anh chị ghi rõ cho giúp tôi nhé rồi bấm xong này quốc gia anh chị nào chọn là chúng ta ở Việt Nam thì chọn là Việt Nam bạn nhé Việt Nam cuối cùng ạ gần cuối cùng đấy đây Việt Nam đây sau đó bấm phần tiếp tục bạn nhé loại hình doanh nghiệp thì chị bấm sổ ra cho tôi là anh chị có thể là chọn cá nhân nhé chọn cá nhân hoặc là công ty tư nhân đó nếu anh chị là công ty công ty tư nhân thì chọn công, công ty tư nhân và thông thường các bạn sẽ chọn cá nhân các bạn nhé ok sau mình bấm tiếp tục này rồi tên đệm pháp lý nếu có rồi chị nhập tên đệm của mình vào địa chỉ anh chị ở đâu là chị ghi rõ giúp tôi nhé thành phố là chị chọn là gì thành phố mình đang sống các bạn nhé tiểu bang tỉnh mình chọn là tỉnh với tôi ở Hồ Chí Minh City mình chọn là Hồ Chí Minh City mã zip bill chính nhá là mã zip bill chính này chị có thể vào cái website là gì là mã bill chính vn nhé đây là mã này bưu này chính này chấm vn nhé bấm enter này bấm tìm kiếm này rồi nó ra cái trang này các bạn nhé sau đó chị bấm nhập cái mình ở chỗ nào thì tôi ở huyện bình phước đi đúng không Bình Phước Thủ Đức chẳng này thì chị nhập đúng cái phường xã mình vào sẽ bấm tìm kiếm này 71314 ok 71314 tôi bấm vào Facebook này mã bưu chính là gì 71314 này điện thoại à bạn này nhập số thoại của mình vào email là anh chị nhập email mình vào nhé mã số thuế này là các bạn có thể gì nếu các bạn có doanh nghiệp thì các bạn có thể nhập mã số thuế vào hoặc là nếu các bạn mà không có mã số thuế nhé các bạn có thể nhập cái số điện thoại vào cũng được nhé nhập vào mã số bất kỳ cũng được ví dụ tôi có mã số thuế thì thì tôi sẽ copy cái mã số thuế của tôi vào đây hoặc nhập số điện thoại cũng được các bạn nhé số đăng ký VAT cái này không bắt buộc nhé mình bấm vào xong này và bấm vào tôi hiểu này bấm tích đây các bạn nhé đó mình kiểm tra lại thông tin này chuẩn chưa này ok chưa bấm vào xong bấm tiếp tục này rồi ở đây mình phần chọn phần phương thức thanh toán này thì liên kết tài khoản của ngân hàng hoặc là nếu anh chị em mình có tài khoản PayPal nhé là ví dụ tôi có tài khoản PayPal thì tôi có thể liên kết PayPal ờ, cách đơn giản nhất là anh chị mình có tài khoản ngân hàng đúng không thì tôi chọn phân tích phần đầu đầu tiên là gì liên kết tài khoản ngân hàng theo cách thủ công tích vào đây này rồi mình chọn Việt Nam này chủ tài khoản nhá chủ tài khoản anh chị em mình nhớ ghi không dấu viết hoa không dấu đấy rồi cái mã switch cop tức là cái mã để chuyển tiền ở ờ, từ nước ngoài về Việt Nam từ từ Facebook Việt Nam thì anh chị vào cái trang web à, của tôi là phạm thanh bình com này phạm thanh bình com rồi tôi có blog là phạm thanh bình com này rồi bấm đây các bạn nhé sau đó là anh chị em mình bấm vào vào menu sổ ra này và bấm vào phần kiến thức online này đó tắt quảng cáo đi rồi ở đây có phần danh sách mã switchcock đây là bạn có cái mã switchcock của bạn đây nhá đây tôi có rất nhiều cái mã switchcock cái, cái, cái xuống dưới đây đây từng ngân hàng một ACB nào đây mã switchcock bên cạnh đây Vietcombank viết tôi có mã là Vietcombank tôi copy mã Vietcombank vào đây bấm sao chép này đó sau đó anh chị kiểm tra đúng ngân hàng mình nhá mình chuyển trở lại Facebook này tôi dán mã QR vào đây rồi số tài khoản anh chị à, ghi cho số tài khoản của mình nhé bấm vào xong bạn nhé kiểm tra đúng bấm vào xong và sau đó anh chị bấm vào phần liên kết phương thức thanh toán giúp tôi à, chúng tôi không thể thêm cái gì đây cái bên Bangkok mình vào được rồi tôi sẽ thêm uh, thử ngân hàng khác anh chị nhé tôi sẽ bắt trở lại đây ngân hàng Việt Nam ok tôi chủ tài khoản đúng không à, cái switchcode này là tôi sẽ có lấy cái ngân hàng ờ, khác là ngân hàng Sian Bank số tài khoản này tôi sẽ nhập số tài khoản mình vào nhé bấm liên kết phương thức tính toán này rồi sau đó mình xác minh xong đúng không là đến phần xác minh thuế này rồi thêm thông tin thuế đây là thông tin bắt buộc để báo cáo thuế và phải khớp với tờ khai thuế gần đây của bạn này bấm thông tin này thêm thông tin thuế này rồi bấm thêm thông tin này Đấy, bây giờ nó phức tạp như vậy các bạn nhé nó sẽ khó hơn ờ, ngày xưa chúng ta làm đúng không rồi bấm tiếp tục này chuyển sang nó bảo ta chuyển sang cái facebook cá nhân rồi tiếp tục giữ tiền bình này các bạn nhé tiếp tục này rồi hỏi như sau này à, đoạn này nói anh chị mình không hiểu nhá nếu không hiểu này thì chúng ta thì chúng ta sẽ copy đoạn văn này đúng không chúng ta sao chép đoạn này nó hỏi gì là bạn ở việt nam bạn phải ở mỹ các bạn nhé đấy ở video này, này sao chép này mình sẽ dán phần google dịch này để để chúng ta hiểu nghĩa là gì này dịch đúng không đó dịch tiếng anh tiếng việt thì văn bản đây này đây bạn có phải là công dân hoa kỳ hay thường trú hoa kỳ không có thẻ xanh và người nước ngoài không mình nếu đúng ấy đây mình chọn không nhá đó mình chọn không bạn này mình chọn là không này no này nó hỏi bạn để nó khai báo rồi no này tiếp câu hỏi số hai này là mình copy tiếp này cứ không hiểu bạn copy cho tôi ok các bạn nó bằng tiếng anh mở google ra copy rồi bạn có đang hành động với tư cách là đại lý trung gian hoặc người khác nhận thanh toán thay mặt người khác rồi mình chọn không luôn đó chọn không luôn này no bấm next này rồi à, bắt đầu nhập gì nhập cái tên nhỉ à. Ờ. tên không tên đúng không là phạm Thanh bình chọn nước này chọn nước này mình chọn việt nam miền việt nam mình chọn đúng việt nam bạn nhé tại bây giờ khai báo sẽ khó hơn ngày trước này ở dưới cuối này tại việt nam đây rồi vào tôi không có một mã đây thì bấm next đi đấy mình nói đúng đấy next vị trí một này và ghi là gì là số 7 Đấy, là, là lòng hoàng chị nhá nó phức tạp chút thì chịu khó một chút các bạn rồi city là hồ chí minh ok mình bấm next bạn nhá và bấm next kiểm tra lại này ok rồi bấm next này rồi bấm vào nó hỏi gì đây bây giờ mình sẽ copy vào này thì nhá thông tin này nó hỏi mình này sao chép này mình dán sang phần google dịch này đó, đọc thế này cung cấp thêm địa chỉ liên quan đến của bạn này đó mình sẽ nói gì đây đó, chọn bây giờ mình sẽ chọn một trăm phần trăm bạn nhé bấm vào này click đi ok chưa rồi bấm vào tôi đồng ý này rồi mình là ký tên đây bạn nhé cho nên bấm vào ký tên tôi đồng ý này chấp nhận bấm vào ký tên này rồi bấm vào xong này mình thứ ba bấm phần next này Đấy, bấm. Ở chỗ này mình khi thiếu này mình chưa bấm đồng vâng, ý là bấm vào xác nhận nhé. Lúc này mình chưa tích này, đó bấm vào next này, kiểm tra lại này, rồi next này, next này, rồi bấm vào next này. Giờ nó gửi cho mình bài vào nhé. Bấm vào xác nhận này, xác nhận đi, đồng ý form. Mình sẽ đợi nhé, đợi nó duyệt. Ok rồi các bạn nhé, rồi. Xong bấm vào đăng, hoàn thành. rồi bấm vào xong tôi sẽ kiểm tra nhé kiểm tra này là ok rồi bạn có thể gì bắt đầu kiếm tiền à, bằng gì bằng tặng sao rồi tôi kiểm tra lại này tiếp này tiếp này rồi xong rồi nó rất tuyệt vời xem này gõ phạm thành bình anh chị nhé đó rồi xem này đây đấy à, sau khi mình à, thêm tài khoản là gì ở đây là những video mình có nút tặng sao bấm tặng sao bạn nhé anh chị có thể tặng cho tôi đó sao tỏa sáng vân vân rất tuyệt vời như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn là gì là chúng ta là bật tính năng tặng sao ở trên fanpage của mình khi đủ điều kiện và chúng ta thêm những tài, tài khoản ngân hàng vào đó thì anh chị có thể à, chọn những tài khoản ngân hàng ngân, ngân hàng quốc tế như Sihanbank các bạn nhé thì thêm nó dễ hơn đó và cuối cùng tôi chúc anh chị em mình sức khỏe xin chào hẹn các bạn ở trong video tiếp theo của tôi chúc bạn thành công